Đời còn dài, đừng nên vội. Đừng vội vinh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo xa cờ thất thế. Đừng vội đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta. Đừng vội đánh giá gia đình người khác, bởi nó không liên quan chút nào tới bạn. Đừng vội đánh giá học vấn người khác bởi sự học của bạn chỉ là trên sách vở, còn học là việc cả đời. Đừng vội xem thường, đánh giá bất kỳ ai vì khó khăn của họ chỉ là tạm thời. Đừng vội tiêu tiền tùy tiện bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp. Đừng vội đánh giá người ta tốt hay xấu bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn. Đừng vội khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Đừng vội dựa dẫm người khác bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả. Đừng vội làm tổn thương người khác, nhân quả sớm cũng sẽ đến. Đừng vội tùy tiện, nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phản nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này nước trong quá thì không có cá người xét nét quá thì không ai chơi cuộc sống đôi khi cần vô tư một chút rộng lượng một chút chứ khôn khéo chỉ đi quá sống rất mệt mỏi càng thích khoe khoang tiền của thì càng áp lực khi thiếu thốn biết khiêm tốn biết nghĩa biết tình biết trước biết sau mới là điều đáng quý